I've dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. À, chào mừng Linh đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn Linh hôm nay đã dành thời gian cho Hằng từ một nơi rất rất xa của trái đất. <laughs> Chắc là trước hết ừ, Linh có thể gửi một lời chào đến mọi người và giới thiệu đôi chút về bản thân được không? À, chào Hằng, à, chào mọi người. À, mình là Linh. À, mình đang uh, ngày xưa mình ngày xưa mình uh, bắt đầu du học từ ca ở uh, ở, ở Canada. Cũng uh, được khoảng tầm mình ở Canada đây cũng khoảng tầm được gần 5 năm rồi. Ừ. Thì uh, qua đây cũng bắt đầu là từ du học sinh xong bắt đầu là đi làm và hiện tại thì uh, cũng mới làm được khoảng tầm 3 năm nay bây giờ hiện tại màu sống ờ, Canada thì ờ, đang làm bây giờ thì cũng cũng uh, thời tiết cũng kiểu là đang là đang mùa hè ấy sắp hết mùa hè chỉ còn được mấy tháng thôi là một hai tháng thôi là bắt đầu chuyển sang mùa đông rồi chủ yếu Canada thì thì uh, uh, mùa đông nhiều hơn mùa hè nên là thời tiết nó cũng khắc nghiệt hơn so với các cái nước châu Âu khác. Ừ, rồi. À, cái câu đầu tiên mà Hằng muốn hỏi là cái bữa ăn sáng của Linh trước khi mà đi du học và sau khi đi du học thì nó khác nhau như thế nào? Bữa ăn sáng à? Bữa ăn sáng ở thường ở nếu mà ở Việt Nam thì hầu như là hầu như là ăn ở nhà, hầu như tuất hầu như là ăn nhà hết là hầu như là bố mẹ nấu. Bố à, mẹ nấu à? Ôi. Ừ. Nếu mà hôm nào mà đi ăn ở ngoài thì chỉ quán xôi thôi. Đấy, cứ sáng mẹ bánh mì hoặc xôi à. xong mang đến công ty ăn còn sang bên này thì ờ, không ăn sáng luôn từ mấy lần mấy năm nay là <laughs> tôi không ăn sáng luôn có lúc đầu tiên mới sang thì cũng có ăn sáng ăn vài bữa linh tinh nhưng mà vì là học sớm quá 8 giờ dậy học rồi xong rồi ờ, buổi tối hôm trước mình về cũng muộn đi làm về muộn xong cuối cùng là thôi chả ăn luôn xong đến chầm trưa ăn một thể à, đến bởi vì là mình cũng quen rồi nên bây giờ bây giờ đến khi lúc mà đi làm thì cũng không ăn sáng luôn bởi vì là cũng tiết kiệm hơn thời gian thì ok Thế không ăn sáng có đảm bảo sức khỏe không? <laughs> Thấy các mẹ Ờ, hay ờ, nói ý, ý là ý là mình chỉ gọi là mình không ăn sáng thôi, nhưng có nghĩa là một ngày mọi người ăn ba bữa là sáng, trưa, tối, đúng không? Ừ. Thì bây giờ mình lùi cái bữa sáng thành cái bữa ấy, thành bữa trưa, thì bữa trưa thành bữa chiều, bữa chiều thành bữa tối, đấy. Ừ. Có nghĩa là một ngày vẫn đủ ba bữa. Ờ. Buổi sáng ra đấy mọi người ăn bánh mì, bánh mì gối ấy, xong rồi cho, ờ, ừm, trứng này, bacon này với cả là bơ. Ừm. Còn, ờ, mấy ừ. cái ở ngoài thì mọi người, à hay mua cái bánh ờ, bánh ngọt ấy, cái bánh donut ấy. Ờ. Hoặc là ăn McDonald's nhiều lắm, sáng mà ăn McDonald's nhiều thôi rồi luôn. À, thế mọi người có bị béo không? Có béo, bên này cũng béo, ấy, bên này béo phi nhiều ấy. nhiều phi nhiều cũng nghĩ luôn, <laughs> phi mỹ luôn. Ờ, <laughs> tại vì kiểu nghe kể ăn sáng mà kiểu McDonald's rồi mấy cái donuts các thứ thì một đống đường ra ấy. Đấy, cái donut ấy, đúng rồi. Bên này là sợ nhất là ăn ngọt cực kỳ ấy, bên này ăn ngọt cực sợ Ừ. thật. Ừ. Thế Thế Linh Linh có nhớ là trước khi mà sang Canada thì cái tưởng tượng của mình về đất nước đấy như thế nào và khi sang rồi thì cái cảm xúc của mình ra sao? Ừ. Bởi vì ngày xưa ấy, ngày xưa thực ra ngày xưa thực ra tớ cũng đi du lịch nhiều ấy nên là nhiều khi cảm giác mà sang mấy cái nước ừ, kiểu nước lạ thì mình cũng thấy là ngày xưa mình nghĩ là cũng giống trong phim ấy chắc cũng giống phim ngày xưa hay xem phim mỹ ấy, kiểu ấy ừ. phim mình sang thì mình sang mình cũng thấy ờ, cũng như thế nhưng mà hồi mới sang ấy cảm giác đầu tiên là bởi vì là Việt Nam tầm đấy cũng bắt đầu cũng mùa đông rồi nhưng mà nghĩ là cũng không bên này cũng không lạnh lắm ấy mặc cái áo mùa đông ở Việt Nam bình thường thôi nhưng mà lúc mà sang bên này thì ồ lạnh quá <laughs> lạnh quá lạnh quá sang nhớ là lúc mà mở điện thoại lên là là âm 35 độ sang mở âm 35 độ âm 35 độ luôn thế là mình bảo cảm giác mới ra ngoài sân bay thì cũng thấy mát mát nhưng mà đứng một lúc lâu thì nhân thấy tay bút ơi là bút bốt quá không chịu được thế là phải đợi mà đi vào trong xong rồi mãi mà lên xong rồi về nhà là nhanh vì là ở ừ. ở 35 độ thì thực ra bảo lạnh thì nó sẽ không kiểu cảm giác lạnh buốt như ở Việt Nam đâu nó sẽ lạnh kiểu lạnh khô ấy nhưng mà nếu mà ở hồ lâu quá thì cái tay mình lại bị bỏng bỏng lạnh ừ. lạnh là phải phải vào nhanh không là cứng hết à. tay ôi âm 35 độ 35 độ tớ <laughs> tớ trải nghiệm ở đây chắc lạnh nhất là âm 15 chứ chưa chưa được âm 20 lâu lắm rồi Đức không có âm 20 nhưng mà bình thường là âm 10, Ôi, 15 bên đấy đấy. cũng lạnh đúng không? Bên đấy cũng lạnh nhưng mà không lạnh không thể. cũng lạnh nhưng mà nghe thấy đến Canada mà âm 35, hôm trước còn nói <laughs> chuyện với một bạn ở Phần Lan âm 40 độ <laughs> lúc mới sang là thấy <laughs> thấy rất tê tái mà thế cho tớ hỏi là tại sao lại chọn đi Canada mà không phải là một nước khác có khí hậu ôn hòa hơn? Lúc đầu là thọ Úc đấy, lúc đầu là đi tìm hiểu Úc đấy đi ừ. kiểu ở Úc nhưng mà thấy Úc cái quy trình để chứng minh địa chính nó cũng hơi lòng ngoằng ấy rất lòng là mà phải uh, thủ tục nhiều lắm Canada thì thực ra lúc đấy thì đấy lại đã có, có chương trình mà hỗ trợ cho học sinh sinh viên uh, đi du học ấy ừ. nên thủ tục nó nhanh hơn thủ tục nhanh hơn ờ, úc rất nhiều nó dễ hơn nữa thì thế là mình làm một tí thủ tục giấy tờ xong xuôi rồi cũng lòng hoàng giấy tờ lòng ngọc hết xong xuôi xong rồi uh, thi tiếng anh xong là xong là đi thì mãi mãi mới đi được đấy lúc đầu là lúc đầu là giữa chừng là định bỏ không đi nữa không là về sau là ừ, <laughs> thế nào là vẫn đi vẫn đi được Sao sao sao điều gì lại khiến có ý định bỏ vậy? Bởi vì lúc đầu nhá là tính tớ đính là, ờ, sang tháng 5 2017. Nhưng mà cái lúc đấy thì, ờ, đi khám đi xong suối rồi, đến bước cuối cùng là đi khám sức khỏe. Ừ. Đi khám sức khỏe thì tự nhiên thì lại người ta lại bảo là chụp X quang người ta lại bảo là có cái, ờm, có cái vết gì ở ngay dưới gần phổi ấy, xong người ta nghi là bị bệnh lao. Nhưng thực ra mình không phải bị bệnh lao bởi vì là bởi vì Việt Nam tớ ờ, tớ đi ngày xưa chưa bao giờ mà đi ra ngoài đường mà đeo khẩu trang, không bao giờ đeo khẩu trang. Đấy, nên là nhiều khi mình nghĩ là bảo hiểm cái đi cứ hít hít vào ấy, thế xong cũng đi cũng bị ơ, kiểm tra bị la phổi cũng bị không bị đâu, có bị đâu. Thế ừ. là, ờ, vì cái đợt mà bị, ờ, ờ, ảnh hưởng, ờ, cái giấy tờ thế ấy, sức khỏe nên là mình đi phải phải dừng, ờ, phải họ bị lỡ cái cái khóa tháng năm này, thế là phải rời sang ờ, cùng bảo nghĩ đợt mà bảo tự nhiên là phải bị này nhỉ? Bây giờ lại phải email cho trường, xong lại email cho, ờ, bên, ờ, agent để rời cái lịch học sang." có người làm hoàng thôi bây giờ bảo thôi bây giờ rút tiền rồi tôi không đi học nữa tốn quá cuối cùng mà thợ các chị ờ, bảo thôi cố gắng lên đợi xem đi ờ, khám lên tình hình nào Nếu cùng là đợi đến 4 tháng sau thì phải ok bình thường người ta chỉ cần ba bốn tháng là có kết quả của tớ phải đến tầm 8 tháng đợi đợi cái gì mà tận 8 tháng đợi hồ sơ ấy hả hồ sơ đấy à. Rồi lên gửi email xong lên xong ờ, gửi gửi đi gửi lại xong lại còn gửi lên uh, đại sứ quán nữa đấy họ xét xong lâu mà làm tớ nhớ là làm từ tháng ờ, làm bắt đầu là nhen nhóm là đầu từ tháng 11 2016 bắt đầu là nhen nhóm là đi bờ đi rồi bắt đầu là hỏi giấy tờ xong cuối tháng tháng 1 bắt đầu làm mãi đến mãi đến như là tôi nhớ là mới mùa hè mới tầm tháng 7 là tháng tháng 9 ấy tháng 9 tháng 9 mới có kết quả tháng 9 mới có kết quả xong rồi lúc sang đây thì là vẫn lúc đấy vẫn đang làm ở vẫn đang làm ở công ty cũ đang làm ở ở FLC xong rồi uh, nghỉ việc có đúng trước khi một tuần sang học không đúng đúng một tuần rồi. Ừ. kiểu mọi người hay sang trước khoảng tầm một hai tháng để chỉ làm quen ấy mình sang trước một tuần <laughs> sang làm luôn ừ. thế lúc mới sang thì có kiểu bị sốc văn hóa hay là bị sốc cái gì không lúc mới sang á lúc mới sang thực ra là cũng uh, cũng có bạn ở bên này Một cái đầu tiên là sang bên này thì lúc đầu là mình đi lúc đầu mà không có nhà mà không thuê không tìm bằng nhà thế là ở Việt Nam phải tìm Airbnb trước ừ. sang đấy thì sang đầu tiên hôm đầu tiên thì sang ờ, buổi tối sang một đêm một đêm buổi tối thì là sang nhà bạn ở hôm sau đi sang là nhận nhà <laughs> nhận nhận nhà ở được đúng một hôm thì hôm sau là ờ, nhà người ta vỡ ống nước ấy người ta mình ở tầng tầng ở basement là vỡ ống nước ấy thế là nước nó tràn hết vào phòng là ướt hết ướt hết quần áo ướt hết đồ luôn ướt hết đồ luôn sang ngày thứ hai đấy là ngày thứ hai đấy Ủa, mới sang luôn thế là ướt hết sạch đồ không không còn gì đấy là người ta bắt đầu người ta đổi đi khơi ờ, cho mình xong người ta đi dọn dẹp cho mình thế là mình lại xài sang nhà bạn ở mất một tuần đấy <laughs> một kỷ niệm đầu tiên là sang phát là ừ, nhà ngập nước ngập hết đồ ướt hết đồ ướt hết ờ, vali và lục ờ mà còn đang lạnh thế <laughs> bây giờ không đấy, có quần áo nữa, đang lạnh nữa. đấy bởi vì lúc đấy ta đỡ không có nhà bởi vì lúc đấy là người ta gọi điện người ta bảo là về thấy bị nước bị ngập ấy về mình biết là ừ. xem Ừm. quần áo có những gì. Thực ra cũng chỉ có mỗi điện thoại là ấy thôi chứ còn chả có đồ gì nhiều cả. Ờ, ờ cũng Shop văn hóa nếu mà bảo bảo sang shop văn hóa thì Chưa đâu, chưa, mới lốc đầu sang chưa shop văn hóa đâu. Đến lúc mà đi học rồi ấy, thì bắt đầu mới thấy là là khác khác khác nhiều ấy. <laughs> Khác như nào kể <laughs> nào? lúc đi học bởi vì là mấy buổi đi học đầu tiên ấy vào mình nói bọn nó cứ cô giáo ấy cũng cũng kiểu không hiểu mình nói gì mình bảo ô quái lạ mình ở Việt Nam mình cũng nói cũng tiếng Anh cũng ok mà xong sang bên này mà người khác ấy nhỉ <laughs> mình nói mọi người không hiểu gì mọi người không không hiểu gì đấy mình cũng sốc mình cũng bảo mãi cũng rèn mãi cũng mất một tầm tháng bắt đầu kiểu quen dần quen được ừ. cách nói người ta ấy nghĩa là bên này nhiều khi họ cũng dùng nhiều cái từ mình không biết ấy không ừ. không ở Việt Nam mình có đâu dùng đâu đấy nhiều khi bị sốc văn hóa bởi vì là cái cái, uh, cái ngôn ngữ đâu hơi hơi ừ. hơi khác một tí còn về học tập thì thực ra tớ sang bên này tôi học ừ, ờ, ờ, lại cái gì mà tôi tới đi, đi làm ở Việt Nam rồi ấy tôi Việt Nam làm gì sang này học lại khi cũng không khó khăn lắm cũng ok ừ. không học cũng không đến nỗi bị chúng ok học học tốt đấy thế có kiểu hòa hòa nhập được với <laughs> cộng đồng không hòa nhập cộng đồng hòa nhập cộng đồng thường thường bên này ấy, thường là cũng thấy nó đi học là hầu như là mấy ông châu á là cứ chơi với ông châu á ờ châu ông châu á chơi châu á dễ hơn dễ hơn nhất là bên trung quốc đấy <laughs> ờ ờ <laughs> tiêu biểu rồi ừ. ấn độ thì cũng bình thường nhưng mà không thường ít thì ở ờ, chơi ấn độ cũng có chơi nhưng mà không nhiều mà trung quốc chơi trung quốc nhiều hơn chơi trung quốc nhưng mà việt nam thì cũng không gặp việt nam mấy cơ không gặp không hiểu tại sao ít gặp lắm nhưng mà hầu như là kiểu cũng bạn bè ở, ở, quen từ trước ấy. mà lại học khác trường nên nhiều khi trên trường thì cũng chả gặp ai cũng gặp một vài người bạn ờ, người Việt nhưng mà kiểu người Việt để đây ấy. Ừ, trắng thì cũng ờ, cũng chơi cũng chơi nhưng mà hầu như bởi vì sao bởi vì là mấy đứa mà kiểu như là uh, ờ, đây họ tìm nó tìm đến mình nhiều hơn ấy là bởi vì là mình tìm đến họ hơn hơn là mình tìm đến đến họ bởi vì <laughs> rất là cái cái cái việc học ấy vì là những cái này tôi học hết rồi ấy làm hết rồi ấy. nhiều khi sang học nó dễ lắm chỉ đâu khó gì đâu chả phải hỏi chả phải làm, làm gì mấy cả nên nhiều khi bọn nó hay đến tìm nó hỏi hỏi hỏi bài ấy vừa chơi cùng chơi cùng cũng ok cũng được cũng được bọn nó cũng dạy mình nhiều đó cũng dạy mình nhiều tương đối nhiều ừ. thế nhưng mà thế là bình thường là cũng chơi với cả nhiều người đúng không thế lúc mà mới sang thì có thấy là kiểu bị nhớ nhà hay là cảm thấy là mình chọn sai nước không? Không, không, không nhớ nhà, không không nhớ nhà tí nào luôn. Sang, không sang nhớ nhà tí nào. <laughs> Nhà vui bởi vì là thường tôi nghĩ là cảm giác nhớ nhà là cái cảm giác mà nhiều khi mọi người sang mọi người cảm thấy cô đơn ấy. Ừ. Cô đơn xong mọi người cảm thấy nhớ nhà ấy kiểu không hòa nhập được mọi người cảm thấy nhớ nhà bởi vì là kiểu như là ở ờ, ai mà thường cái này cũng nhiều trường hợp thấy lắm cũng nhiều người họ kiểu bởi vì đang ở Việt Nam chơi vui ấy, đông bạn bè ừ. nhưng sau này trải qua thì cảm giác như cô đơn không hòa nhập được thì muốn muốn về nhớ nhà đó nhớ gia đình đó sau này thì tuổi sang này thì cũng cũng <laughs> vui quá vui vui này vui bởi vì lúc đầu mới sang mình ngày xưa mình cũng đi chơi nhiều ấy ngày xưa cũng đi du lịch này mình cũng đâu cũng ngày đâu sang mình cũng tìm hiểu bên này lại còn nhiều thứ để chơi nữa nên là cũng ừ. tìm hiểu cũng bắt đầu là hòa nhập được ok Đấy. Tự... nói chung là chỉ có mỗi nhớ là nhớ đồ ăn ở Việt Nam thôi chứ còn nhà thì bố mẹ thì gọi điện thường xuyên rồi cũng như là ngày ừ. nào gọi cũng không không không không có cảm giác nhớ nhà nhiều lắm <laughs> bây giờ vẫn ngày nào cũng gọi cửa à? có hôm ngày xưa thì ngày nào cũng gọi nhưng bây giờ thì chắc cỡ tuần gọi tầm bốn năm lần Ui thế là quá nhiều đấy Em ơi tớ phải hai, tuần mới gọi một lần đấy <laughs> Gọi thì thoảng thì cái thỉnh thoảng hỏi là làm gì làm gì không kể chuyện này nọ ừ. tớ thì cũng thân với mẹ phết nhưng mà hai mẹ con cũng hay kể chuyện ừ. rồi thế ở nhà có nấu ăn không <laughs> hay là mua đồ ăn sẵn nhắc cái vụ nấu ăn thì cũng hơi ờ, cũng cả một hành trình ấy. nói chung là nấu ăn thì ngày xưa thì lúc mới sang thì là cũng nấu nấu nhưng mà ngày xưa bởi vì là uh, cái chuyện nấu ăn ở vì là ở Việt Nam tớ không phải nấu một cái gì cả chung không phải nấu một cái gì luôn nếu mà ở nhà về nhà thì có ăn thôi xong rồi đến uh, tối thì uh, đấy ở nhà sáng thì nếu mà ăn thì, thì đi mua đồ ở ngoài ăn còn tối thì về nhà bố mẹ nấu không chúng không phải động một cái gì thịt còn không biết không biết không biết thái thịt cơ mà đến lúc mà sang bên này thì à, bắt đầu làm quen dần ăn mà không ăn được ăn chán quá và mua ở ngoài thì đắt quá ừ. ngoài đắt quá bình thường như kiểu mới sang đúng không mọi người Việt Nam ngày xưa mua 10 10 nghìn một cái à, bánh mì đúng không này là 10 đô một cái bánh mì <laughs> đô một cái bánh mì là thôi ăn được một hai lần chịu thì bắt đầu đi nấu ăn nấu ăn mình món đơn giản đâu như kiểu à, thịt luộc thịt lủng ấy rau luộc ăn cũng chán quá chung là không ăn được ăn được một tầm mấy tháng bắt đầu là thấy không ổn đầu là định là ờ, chuyển sang là bắt đầu có việc làm đi làm đi làm thì bắt đầu là ăn cũng ăn ngoài cũng ăn ngoài cho tiện cho nhà Đấy. xong ờ, đến cái giai đoạn mà mùa đông đúng không thì là, là, là, không ấy được thì làm ở thì lại là cũng đi chợ mình nấu ăn nhưng mà nấu ăn không được không thể nào nấu ăn được nữa thế bây giờ là trên trên lên trên hội du sinh ấy có những cái um, cái chị mà nấu ăn hộ ấy nấu ăn hộ mà bán à, bán theo suất ấy bán cái hộp như kiểu hộp cơm này này đấy uh, cũng hỏi đặt mua xong đi lấy lấy có chuyện chị chị nấu ăn đấy nói chung là nấu như vậy thì thực ra rẻ hơn một tí nhưng mà mình ăn thì mình cảm giác như là ăn nó không no lắm ấy Tức là họ cái phần của họ chỉ được từng ngày thôi. Nếu mà mình yêu mình cả một tuần mình ăn như thế thì không không không chúng là hơi ít quá, không đủ lắm. Xong bắt đầu, ờ, chuyển qua McDonald's. Ăn McDonald's <laughs> ăn cho nhanh, nhà cũng một cũng một thời gian ăn cái đấy cũng hơi sợ thật. Đấy, cũng một thời gian đấy lúc mà ăn được một tầm mấy tháng rồi đầu ăn quen rồi, xong bắt đầu ăn uống linh tinh, không ăn không nấu cơm, không mua ngủ nữa. Đầu dính dính nó quả một quả xong rồi cũng cách đây mới đó, cách đây là tầm 20, 2020 ở xong xuôi hai năm rồi <laughs> hai năm rồi thì ờ, đúng cái một hôm bệnh nhân đau bụng mà mình nghĩ là kiểu chắc ăn linh tinh gì rồi đau bụng thế là đau mãi mà đau từ sáng chiều không khỏi hôm ra hôm sau mãi vẫn thấy đau cuối cùng mà ờ, ăn uống ừ, mấy đã bị tối ngủ không ngủ được bởi vì là cứ chảy tóc mồ hôi này tóc mồ hôi này. kiểu lạnh hơi lạnh nhưng mà rõ là đắp đắp chăn rồi <laughs> lạnh ừ. cuối cùng là không chịu nữa phải là gọi bạn để đi lên ờ, đi, ờ, đi cấp cứu ông đấy bị à. đau thừa thừa Ui. đau thừa ờ, thế là đi mổ thế là đợi vào đợi 8 tiếng sau mới bác sĩ bảo ok vào mổ hôm đấy tận đớn của covid này ừ. covid này ồ chết mệt luôn khổ luôn hồi đấy còn hồi đấy là mới hồi đấy là là có việc xong cái đợt covid là ông là nghỉ mất một hai tháng nhá ừ. nhá xong đấy là đấy là không có một không có một bảo hiểm gì luôn không có bảo hiểm gì luôn hôm đấy bởi vì là ở bên này thì nó có bảo hiểm chính phủ ấy, nhưng mà phải đi làm trên 6 tháng thì sẽ nộp được cái đấy nhưng mà cái hồi mình làm thì mình lại cứ bận mình làm cứ chăm mà mình mình không nghĩ là chắc không sao đâu mình không nộp là cùng một đấy không có một bảo hiểm gì luôn hôm đấy mình nghĩ là trong đầu là thôi thôi thôi thôi thôi kiểu này là toang rồi kiểu này là toang rồi nhưng mà cũng hỏi hỏi ra mà hỏi hết bao nhiêu bao nhiêu nếu mà mổ thừa hay bao nhiêu bình thường bao nhiêu thì mấy ông kia mấy ông mà ngày xưa cũng cũng bị mổ ấy xong mình cũng hỏi thì ta bảo hết năm nghìn đô mổ thừa hết năm nghìn đô nghèo <laughs> thôi như kiểu này rồi toàn toàn rồi mà thế là nhưng mà cùng lại rất là may bởi vì đợt đấy thì lại chính là đợt covid ấy, nên là chính phủ họ lại miễn phí hết tất cả các, các cái uh, vì cái mổ cái liên quan đến phần mềm ấy là họ miễn phí hết cũng thì may thế ôi đấy là cũng thoát được đấy có đấy là từ xong đấy bắt đầu là không bao giờ ăn ngoài nữa ờ, cũng mà không bao giờ ăn ngoài thì cũng không đúng lắm bởi vì là sẽ hạn chế hơn như 90 phần trăm là không ăn ngoài bây giờ nấu ăn hết rồi ờ, chuyển thành nấu ăn hết từ một đứa mà không biết gì không biết nấu ăn gì mà ờ, là món gì nấu được ấy tôi nghĩ là món gì tự nấu được rồi kinh bây giờ tự tự chấm điểm nấu ăn được mấy điểm rồi <laughs> so với ngày xưa thì uh, ngày xưa nếu mà không biết gì thì bây giờ nếu mà nấu được nhiều này tôi nghĩ chắc tự tin cho được tầm tám chín đấy tám chín à. đấy ờ. <laughs> em xịn này vì là nấu ăn nấu ăn còn ngon ở nhà ấy à. Ôi, thế học kiểu gì mà nhanh thế <laughs> youtube rồi nó học từ youtube rồi youtube rồi không muốn nếm thử phở bún bò huế mấy cái món bún ờ, là nấu hết ở bún sườn bún ờ, hải sản chung đầu thái nấu ở lẩu luôn mà chơi nấu ở lẩw luôn giờ <laughs> này cũng thay đổi nhiều ra khoản nấu ăn đấy là cũng nhận là mình cũng thay đổi nhiều ừ, về nhà là nấu siêu hơn mẹ đấy <laughs> chắc chắn hơn em mẹ tớ không biết nấu ăn đâu à, à thế à thế <laughs> ngày xưa ai nấu cho ăn <laughs> hầu như là mẹ nấu nhưng mà ý là nấu đơn giản lắm chỉ có luộc thôi đó là chỉ có luộc à. luộc gia vị bởi vì là tớ thích ăn nhất bởi vì là ăn ăn uống ấy thì là mình rất quan trọng là gia vị đúng không tức là ừ. ăn uống thì tập ước là phải đầy đủ gia vị luôn ừ. chứ còn bình thường nhà mẹ tớ là chỉ có mỗi bột canh thôi chứ bột canh đường không cho vậy ừ. ngồi gì luôn ừ. ừ thế cũng không ngon lắm nhở <laughs> ngồi chưa không không thích ở nhà lắm chưa mà <laughs> không biết ăn nhà chỉ đi ăn ngoài à. ăn ngoài thì ăn nhà chủ yếu là thầy phải gọi về ăn thì mới ăn thôi còn <laughs> chết nói xấu mẹ trên sóng không biết mẹ có buồn không không phải không ấy đâu Ồ, ờ. ừ. đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, đừng, không đừng, đừng, Ờ, ôi, thế cái đợt mà ở trong viện như thế xong rồi, kiểu, như tôi nghĩ bình thường ở Việt Nam mình lúc mà bị đau ốm các thứ là chắc chắn là sẽ có bố mẹ bên cạnh, đúng không? Ờ. Rồi là ít nhất có người thân, như cái đợt mà đi mổ rồi thừa thế thì ở một mình hay là có có bạn nào qua chăm hay là <laughs> xử lý như thế nào? đấy cũng may bởi vì là bởi vì là tớ chơi với cả mấy hội mấy em bạn ở Việt Nam ở dưới đây này, thì lúc đầu là thì cũng cũng chơi thân mọi người, thì là lúc mà bị mổ đấy xong là cũng xuống nhà một bạn ở thì là ừ. thì là hai đứa ấy nó tức là hai đứa là người yêu của nhau ấy, thì là nó thuê cái nhà cũng cũng cũng rộng, là mình ở đến tầm 1 tuần, ở đến tầm hai tuần đấy, ở 2 tuần, xong bắt đầu về. Chung là cũng mổ thừa cũng công nhận sợ thật. Nhưng lúc mổ thì không biết gì đâu, nhưng mà lúc mà sau mổ xong ấy, nó hết cái thuốc tê ấy. Hết cái thuốc tê đau lắm, <laughs> không đi được, không đi được ấy. Ờ, quả dao kéo và động quả dao kéo cái này mình cũng không nghĩ tới là mình sẽ động quả dao kéo cái này vụ đấy cũng ừ. đấy, đấy cái vụ đấy là chưa bao giờ là kể với cả mẹ không phải mẹ không biết đấy. Không à biết. thế à <laughs> bây giờ chắc là mẹ đã biết mẹ tớ biết chắc đấy mẹ tới bắt về luôn đấy bắt về ừ. hoặc là ừ. đi bay sang như nào chắc không bay sang đâu như giấy tờ chính là sang ừ. ca cảm giác rất khó nhé cảm giác xin visa rất là lòng ngoằng giờ kể đi xin visa xin xin visa ừ. du lịch thôi mà nó cũng chứng minh bắt chứng minh tài chính cũng lòng ngoằng ấy nó không dễ ừ. cảm giác giao ly sang ca khó thích ấy. À, tại vì tôi thấy bình thường ca cũng kiểu có nhiều chính sách mở cửa cho người Việt các thứ ấy cũng thấy mọi người đăng bao nhiêu mà visa còn dễ hơn đi Mỹ mà đi Mỹ phải phỏng vấn là đi đi Canada thì không thể không học phỏng vấn nhưng mà vẫn phải chứng minh tài chính chứng minh tài chính hầu như là bên này bởi vì sang mọi người trên mạng mọi người bảo dễ bởi vì sao bởi vì bên này có cái dịch vụ mà làm thư mời giả ấy à à. Ờ. tức là kiểu như là đây là bạn của tôi đúng không nhưng mà có phải bạn đâu <laughs> phải bạn. À. đấy nhưng mà cái người Việt Nam phải đóng rất nhiều tiền phí xong cái người chia phần trăm và cái người viết thư đấy lòng ừ, ừ. cái thế thì hơn lòng ngoằng lòng ngoằng chính ra đi châu Âu à, cũng minh bạch đấy châu Âu cảm giác dễ hơn cảm giác tôi thấy hôm nọ thấy xem nếu mà chính sách đi xin visa châu Âu thì cũng dễ ừ dễ mà châu Âu kiểu như là chỉ cần đại ý là chỉ cần chứng minh rõ ràng là mình có ừ, lý do để quay về ờ, quay có về đi đúng hạn và có đủ chi phí để chi trả nếu như mà là đi tự túc, còn nếu như mà ví dụ ừ. như, kiểu là, tớ mà đón phụ huynh sang bên này chẳng hạn thì tớ sẽ chứng minh bằng bảng lương của tớ, ví dụ như thế. Ừ, ừ. Thì nó dễ hơn. Tớ muốn hỏi là, ờ, trong khoảng 5 năm ở Canada ấy thì có gặp những cái khó khăn gì không mà mình không không lường trước được không? Ờ, khó khăn không lường trước à? Khó khăn không lường trước thì thực ra bảo là để mà để mà khó khăn gọi là, mình thấy, gọi là phải suy nghĩ thực ra là cũng không đến mức như thế bởi vì là mọi thứ thực thực ra thường là mình hay tính trước từ đầu ấy vì ngày xưa tôi nghĩ là ngày xưa mình mình cũng được lợi bởi vì nhiều khi ngày xưa lúc mà đi du lịch ấy, thì mình cũng bắt đầu mình cũng tổ chức này cho cá nhân hoặc là cho cho bạn bè thường mình cũng lên kế hoạch hết rồi là mình tính trước như nào trong bao lâu bao lâu còn cái việc mà hầu như tôi thấy sang đây khó khăn nhất là cái việc mà lúc đầu mới sang là cái vấn đề mà tài chính ấy bởi vì lúc mà tớ ờ, sang bên này nhá là đấy là ở Việt Nam là lúc mới các chị lý thủ tục ở Việt Nam xong xuôi ấy là cũng hầu như là mẹ với là mẹ với là tớ là lúc mấy tớ cũng đi làm rồi nên là đóng góp một ít thôi không được nhiều lắm nói chung là gia đình một một ít bên này thì nó không mất đóng hết nhưng mà chỉ đóng một phần đấy nên lúc mà mình sang ấy thì là cái phần mà đi đi kiếm <laughs> tiền cũng hơi mệt cũng đầu cũng hơi mệt cũng hơi uh, hơi vất vả phần đấy mất một hơn một năm gần gần một năm hồi đấy uh, mới sang nhá thì là tiền học chưa đóng hết này tiền học chưa đóng hết còn ờ, hơn hai kỳ nữa và tiền ăn sinh hoạt hàng ngày hàng hàng tuần đấy hàng tuần đấy đấy nên là không có cái cái phần đấy là không có hỗ trợ từ gia đình cả lúc mà tớ sang đây từ lúc sang giờ là không mấy luôn không có nhận mình biết là ở nhà cũng không có là mình cũng không hỏi luôn nói chung là tự lo hết cái phần mà khó nhất là lúc đầu mới ra đi kiếm tiền thì um, mới sang thì bên này ở bên đấy chưa có đấy bên này ở bên này có cái uh, chạy Uber Eats ấy ý đấy ồ lúc đấy chạy gọi là một học sinh chỉ được chạy 20 tiếng một tuần thôi nhá chỉ được 20 tiếng một tuần thôi mà tận, tận dụng 20 tiếng đấy để làm nào chạy để kiếm nhiều nhất có thể đấy vì lúc mà chạy xong là cứ dồn vào dồn vào cứ hàng tuần dồn vào dồn vào xong đến hàng tháng đã dồn vào lại đóng đóng cho nhà trường à, đấy cứ dồn vào đóng đóng đóng cuối cùng là may may cuối cùng là cũng đủ vừa đủ luôn cũng vừa đủ tiền học với cả tiền ăn sinh hoạt hàng ngày nói chung là chỉ để chạy sụt cân và mặt hai <laughs> mặt mặt hóp luôn mà mặt hóp luôn đấy vậy cũng, cũng hơi hơi hơi hơi hơi xuống cấp một tí nhưng mà nói chung là cũng bù lại được cái ờ, chung mình cũng không phải dựa vào gia đình nhiều ấy phần đấy ừ. chủ, chủ thế đợt đấy chạy Uber là chạy chạy bằng phương tiện gì chạy bằng giấy ờ, lúc, ừ. đầu, ừ. lúc đầu thì chạy bằng uh, xe đạp nhá nhưng mà ừ. sang cái tầm mùa đông thì đạp không lại được luôn không thể đạp được mệt quá mà nó lạnh kiểu đạp xe đạp xong người nóng không mà chỉ cần hở một tí là kiểu người bốc hơi luôn đấy xong về nhà ừ. ốm ấy xong đấy chuyển sang là có món bên này có món xe điện à. <laughs> điện, điện. ai xe điện ok thì là có mấy đứa bạn thì là tớ vì tớ thì ở xa đúng không tớ như kiểu các bạn thì là ở downtown thì ở chỗ ở trung tâm hoàn kiếm ở hoàn kiếm đúng không thì tớ như ở kiểu long biên chẳng hạn ví dụ thế à, cũng không phải là kiểu trung tâm ấy nên là mày xuống nhà bạn xe nhà bạn xong một là à, học xong từ thứ hai đến thứ sáu tối sáu xuống chạy uh, đến uh, sáng đến sáng chủ nhật là, là về đủ sắp xếp đủ 20 tiếng để chọn cái giờ nào mà kiểu mọi người bắt đầu ăn nhiều ấy thì bây giờ mình chạy thôi kiểu là kiểu vừa kiếm đủ ấy đấy nói chung cũng ok à. <laughs> cũng ly kỳ hết à, nhưng thế mà là, là ừ, chỉ chạy cuối tuần thôi hả chỉ cuối tuần thôi bởi vì cuối tuần mọi người mới order nhiều đúng không nhiều ừ. tip nhiều không ừ. nhiều lắm cũng ừ, một vài người tip thôi ok chứ cứ thêm tip mọi người sang nhá bởi vì thực ra Canada mọi người Thế cái hội dục sinh Canada mọi người có hỏi sao bên này đi làm thêm có đủ tiền trả tiền học không? Thì đa số mọi người bảo không nhưng mà thực ra nếu mà kiểu mình tìm cách được vẫn có Chỉ kiểu hơi mềm một chút rồi. Con gái thì hơi khó thật nhưng mà con trai để có một vài cách như kiểu đấy tôi thấy là chạy Uber này cũng kiếm được ok vì là thường mọi người sang bên này đúng không thì là dục sinh hay có nổi tiếng là đi từ bê phở đúng không? ờ ờ bê phở không ăn thua bê phở bê phở ví dụ bê phở bên này còn tầm ngày xưa thì còn tầm được chắc được 10 đô hoặc là nhiều lắm chắc tầm được 12 13 đô một tiếng hả? Ừ. Đấy, đúng không? Thì một tiếng thì làm 20 tiếng thì gọi là ok thì gọi nhà cho chỗ nào mà trả nhiều lắm đi. Thì là bao nhiêu? 20 tiếng mà ví dụ cho 12 đô một tiếng thì là được 240 đúng không? Ừ. Đúng không? 240 đúng không? 240 đúng không? 24 ừ, một tuần. Một tháng Nên chắc là khoảng 800 tám trăm 850 gì đấy tầm đấy, chưa được. hai ừ. 24 một tuần thì là thu là gần được gần được một nghìn tiền học mà bên này đã là một kỳ 4 tháng đã là nghìn <laughs> nhầm nhầm xong nghìn tám nghìn tám nghìn ờ. Hai kỳ là sáu nghìn tám nghìn đúng không? Thì một tháng là một nghìn làm sao mà 4 tháng chỉ được nghìn được nửa. Mà đấy là ừ. chỉ có tiền học còn chưa kể tiền ăn nữa. Ừ. Ăn tiền ở tiền thuê nhà nữa, đúng không? Ừ. Không đủ. một nghìn đấy chỉ là đủ tiền thuê nhà và tiền ăn là hết rồi. Ừ về nhà 500 ăn uống ờ, trong sinh hoạt ờ, ăn uống chắc tầm hai trăm rưỡi xong còn sinh hoạt đã thường bên này thuê nhà hoặc tầm mọi người thuê ở downtown chắc tầm sáu bảy trăm thì cũng hết rồi ừ. hết tiền đi đâu đi làm mà hết luôn vừa đi học này xong lại vừa làm thêm rồi phải trang trải mọi thứ thế thì kiểu ừ, cái thời phun hết công suất đấy cũng hết công suất đấy ờ nhưng kiểu kiểu có lúc nào mà cảm thấy kiểu rất mệt mà kiểu muốn <laughs> bỏ hết tất cả mọi thứ không? Không, tớ lại không có cảm giác mà muốn bỏ hết tất cả mọi thứ. Lúc đấy thì thường chỉ khổ nhất những cái hôm mà mưa. Mà đi những cái hôm mưa thì rất là kiểu là ngại luôn bởi vì là người ướt hết. Xong rồi giày, ấy, giày cũng ướt. Nên là khi cảm giác hơi, hơi ngại cảm giác đấy thôi. Còn lúc mà kiểu mà bắt đầu chỉ có nghĩ là kiểu trong bỗng đầu lại trước khi chạy bắt đầu là mở tài khoản và xem là ok mở, mở tuần này bao nhiêu hoặc là hôm ngày hôm nay tổ chức bao nhiêu thì sẽ cứ chạy bởi vì lúc mà cứ đi cứ đi đến cái chỗ này uh, lấy đồ ăn đúng không thì lại mình lại gặp một người mới mỗi lần đi mình gặp một người mới mình thì nói chuyện cũng rất thấy vui xong rồi lúc mình làm xong thì tự nhiên lại thấy kiểu như là cũng thấy có tiền cũng thấy cũng thấy thích nữa chỉ có ngại những cái cái ừ, lúc đấy đang có mục tiêu đúng không là kiểu là ok phải kiếm được tiền học là đủ là xong Đấy. thì cũng cũng thúc mình cũng nhiều ừ, có động lực đúng không động lực. Có, có nhớ là cái đợt đấy là ngày chạy khoảng bao nhiêu cây không? Bên này tự tự ô thì ba cây cũng khó nha bởi vì là lúc mà từ Dũng sang bên này ấy, thì mọi người mình cứ hỏi là ờ, hôm nay đi hết bao nhiêu cây hoặc là nhà bao nhiêu cây nhưng mà bên này lại không, bên này cứ hỏi là bao nhiêu tiếng, quá, không? Thì là hết <laughs> đi hết đến này đến hết bao nhiêu tiếng. Thì hôm đấy thì thường tìm thì từ tự tớ chỉ chỉ tiếng thôi. Một ngày chắc ừ, bình thường ví dụ thứ Sáu thì chạy khoảng tầm bốn năm tiếng. Đấy buổi trưa thì hôm sáng hôm sau thứ bảy buổi trưa thì chạy một ít buổi buổi buổi trưa mọi người cũng ăn nhưng mà cũng không nhiều vào buổi tối buổi tối thường là chạy buổi tối thì nhiều hơn từ sáng tối sáu tối bảy và đến sáng chủ nhật sáng chủ nhật mọi người cũng ăn nhiều Đấy. còn tối nhật thì mọi người hay ăn ở nhà chuẩn bị đồ ăn mọi người thường ít order lắm thì đúng không thì dương dung cái kiểu chắc nghĩ bên đấy kia cũng thế thì tối sáu mọi người đi đi chơi nhiều hoặc là order đồ ăn party đúng không thứ bảy thì chưa đến bảy thì ok cũng vừa vừa tối thứ bảy lại party một lần nữa xong mọi người rồi tới bảy tin đặng qua đi sáng hôm sau lại bắt đầu là mệt không lại order rồi đúng không chứ cái giờ đấy thì mình đấy nhân chạy cũng, cũng được ok chung là cũng cũng, cũng vất vả đấy chỉ ở đấy thôi chỉ mỗi ở đấy chị em hồi đấy tôi chạy Uber ít được khoảng tầm được 8 tháng 8 tháng xong thôi cái bảo tôi không chạy chạy này mệt quá chạy này không không không không đảm bảo sức khỏe nữa ăn uống linh tinh lắm ăn ngoài hết mà ừ. hôm đấy bởi vì lúc đấy tôi bắt đầu tôi sang uh, tháng 1 đúng không 2017 là mùa đông rồi tớ phải tầm đến ba hết hết mùa hết chung là hết cái đợt vào lạnh nhất ấy, thì năm tháng ba bắt đầu là chạy cho đến thường thì đến tầm tháng ờ, đến 8 tháng đến tầm 11 tháng 10 đến 11 của, của cùng năm đấy xong đầu là mình thấy mệt quá mùa đông không chạy được mùa đông thì nó tuyết quá chạy xe điện là trơn lắm đi không phanh được thế là bắt đầu mình ờ, hồi đấy mình cũng học ờ, hết được hai kỳ rồi bắt đầu mình xin làm ờ, lab assistant ở trên trường thì làm cũng ok hơn lại còn lại ờ, là làm trong nhà nữa cũng dễ hơn vì lúc đấy tôi nghĩ là cũng thuận lợi hơn so với những các bạn du sinh khác bởi vì là mình sang đây là mình uh, học những cái gì mà mình làm rồi ấy nhưng là tôi không phải bỏ nhiều thời gian vào cái vấn đề uh, nghiên cứu học ảnh lắm nói chung là cũng ok nên mình tận dụng thời gian là lúc đấy thì cuối tuần là mọi người phải ở nhà học thường học thì là mình đi làm nữa trong tuần mình làm hết uh, ờ, bài của tuần sau thì nó <laughs> được nó ừ. Ờ, nghĩ thế... khó khăn thì cũng khó khăn thật nhưng mà ok thì cũng không đến mức là mình cảm thấy sợ là mà làm ừ. lại chắc vẫn làm được Ồ, rồi tôi thấy Linh ờ, cái gì cũng làm được ấy. được tôi có kỳ đấy. Nếu là mình cảm thấy mình làm được mình chơi luôn. Thế trong những cái lúc mà, kiểu, đi chạy Uber thế, có chạy Uber ít thế, có cái có cái gì mà, kiểu, một cái sự kiện gì rất là đáng nhớ đã xảy ra trong quá trình <laughs> chạy Uber không? Đáng nhớ xảy ra á? mà đáng nhớ mà, kiểu, chỉ, gọi là, kỷ niệm buồn thì chắc là nhiều hơn đấy, bởi vì là t chạy ừ. mà, chạy xe mà, chạy liên tục cả ngày như thế thì thường là chỉ có hỏng xe thôi hôm nào mà học xe thì thôi hôm nào mà sáng dậy mở mắt dậy bảo thấy ôi sao lại xì lốp như này <laughs> thôi thôi đây là mất nguyên cả buổi này không chạy rồi là phải mất mới mất ờ, cái tiền không chạy nhá lại còn phải mất tiền đi sửa xe nữa mà sửa xe hết có phải là là nhanh đâu đợi người ra thử xe xếp hàng dài vòng ngoài ngoan ấy đợi để ra từ sáng xong rồi đến tận tối hôm sau hôm sau người ta mới sửa xong nữa coi như là cả tuần đấy là chả chạy được máy rồi à, cũng bị mất chạch mục tiêu rồi đấy cũng chán rất là kiểu hôm nào đấy hỏng xe xong rồi hỏng xe. bởi vì là xe này xong rồi còn hết pin nữa cơ chạy một xe điện thì hết pin mới là mới là mệt cơ đang ừ, chạy mà đến, ừ. đang chạy mà pin lại còn ôi thôi hết pin rồi thôi ra bộ về thì thôi rồi mùa đông mà, mà tầm ra bộ về thì thôi rồi thì thôi chán luôn đấy và nhờ bạn đón thì không biết đón kiểu gì cả bây giờ xe đọc to to như thế đón kiểu gì cho cái ví dụ bạn có ô tô thì làm sao mà ô tô nào vừa không vừa cái xe điện này ừ. à, thứ nhất bởi vì một cười nữa bởi vì là của tớ thì bình thường đúng không cái kỷ niệm mà xe đạp điện thì cũng hơi cười bình thường mọi người ờ, mấy đứa bạn cũng chạy xe đạp điện cũng chạy Uber ít nhưng mọi người là mua xe mới đúng không mua xe mới của tớ thì là tớ lại trên này có mấy cái trang là bán đồ cũ ấy mua xe cũ mua xe cũ xong bắt đầu là về chế lại cái pin cơ cái pin của nó chỉ là cỡ từng ngày thôi nhưng mà mình chế mình mua cái pin xong mình mình ghép vào ấy nó thành từng ngày đấy tức là cho to lên để chạy chạy được nhiều hơn đúng không thì chạy được nhiều hơn <laughs> đấy để chế lại đấy với lúc đấy không không không đủ tiền mua xe mới mua xe mới là hơn một nghìn tiền đâu xe lúc là mình mình có một nghìn là mình chưa có sang đây nó chưa có gì một nghìn để mua đấy thế là điện mình mua cũ cũ xong về ghép ghép vào chế vào đấy xong chế vào trong cột băng dính dùng nhiều khi đấy nhiều khi đang đi bởi vì đang đi nhiên là có mấy quả đang đi chập điện ấy bùm cái ôi thôi thôi thế thế tắt điện nó tôi đi tắt điện để về lại gồm mất công đi sửa ấy. bởi vì làm sửa đấy kia thì không biết thế nào mà không biết bao tiền nó vừa cả thì có mỗi là hầu như là sủng lốp hoặc là xịt, xịt lốp thì mang dòng kia họ sửa nó nhanh cái pin kia thì về mình xem điện sao thì mình sửa đâu đó. hầu như là thế hầu như đấy toàn thế mua pin mà tự lắp không người tự ghép thì rồi mới tiết kiệm được bởi vì lúc mà mới sang đây thì tuổi thể lúc mà mới sang đây nhá tôi nhớ là tôi có đúng 2.000 đô trong tay 2.000 đô anh chị như cho được 10 triệu tao ấy là mà nhớ không có 2.000 đô thì đóng tiền nhà hai hai nghìn đô úc là bao là bao nhiêu tiền việt hai nghìn đô hai nghìn đô ca à hai nghìn đô ca hai nghìn đô ca là bây giờ ngày xưa 17 chắc cỡ 35 triệu à, ừ, 35 ờ. triệu đấy thì thuê nhà đã phải đặt tháng đầu tháng cuối lại đã là hết đó hết hôm nghìn đó gần 970 972 nhớ vẫn là 972 đấy thế là một nghìn thì là còn đúng một nghìn thì còn còn một nghìn thì còn phải ăn nữa đúng không <laughs> đấy rồi là lúc đấy mình có đồ mua mới đâu đó đấy nghe có kỷ niệm đấy là hay đấy nghe nghe có vẻ gian truân nhở ờ, đi kỳ buồn lắm con đấy ổn ôi cái nhiều nhiều hôm quả cảm giác mà về mà xe hỏng mà không biết hỏng ở đâu ấy chán cơ mình chán mà mùa đông nữa chán xong ấy ngồi ngồi ngồi của bề xuống đất luôn mà thôi chán quá không biết là nghĩ như nào nhỉ <laughs> không biết là sửa kiểu gì bên đất mà chán quá chúng chỉ mệt thôi chúng còn về mệt chạy về cũng hơi mệt ừ. đấy kỷ niệm xe điện là ngày xưa là vui đấy cũng vui thì cũng vui vì không phải mỗi mình có chạy mà cũng có mấy anh em chạy nữa đấy là nhiều khi về cảm giác mà kiểu bảo muốn bỏ thì nó không bỏ vì lúc mình đang về nó cũng chán thật nghĩa có người ờ, bạn về cũng phải ơi mai chạy được bao nhiêu mai chạy được bao nhiêu đấy cũng đu đu nhau ấy cũng thích thích ờ thì cũng cũng cũng cũng đỡ hơn đỡ buồn thế, hơn Ồ, thế nghe có vẻ là cũng con đường đi du học cũng hơi gian truân, không phải ừ, là có dư giả quá. Thế thế thế tại sao lại tại sao lại quyết định đi? Hồi đấy thứ nhất là hồi đấy nhá, bên này tôi thích tôi thích đi nhất bởi vì tớ nghĩ bảo làm ở Việt Nam thì cũng được một thời gian với làm cũng được làm thế mà thực ra lúc mà làm thì làm từ hồi đại học rồi nhưng mà làm cũng được mấy năm rồi cũng như nào không biết như nào bây giờ muốn sang xem nước ngoài họ làm như nào thế bảo ok thôi mình thấy chương trình mà bên này à, học xong đúng không học xong thì là được ở lại là 3 năm để làm việc ok thế là ok quá nhỉ thế là sang bên này uh, thế sao không sang đi sang đi yên học xong lại được ở lại 3 năm 3 năm 3 năm nó nghĩ mình nghĩ mà thừa tiền kiếm lại tiền học rồi ok thế là cũng cũng đủ trở lại cái tiền học vừa rồi thế sang đi học mà có kinh nghiệm nước ngoài Việt Nam thì là ok hơn chứ còn gì nữa đúng không tự nhiên lại ngoài này có được ở lại nữa vì đừng sang cái nước khác đâu được lại đâu sang sang bên Anh nhá tôi nhớ lần đấy là mọi người sang Anh rất nhiều luôn mấy bạn đó là chị đó chị của bạn sang anh sang anh ở lại được một năm Đó, xin việc còn chật vật ra ấy. mà một năm đấy thì chả gỡ được cái gì cả ba năm như em gỡ được một tí đúng không ba năm gỡ lại đi sang rồi sang du học phải đi du học trước không không sang làm được học trước đi học trước đấy bắt đầu lý do thêm nữa là bởi vì là cũng thích đi du lịch nữa ngày xưa mình thích đi du lịch mà sang một đất nước mới mình cũng thích nữa trải nghiệm cảm giác như thế nào thế sau một thời gian khoảng gần 5 năm rồi thì Cậu thấy là cậu của ngày hôm nay và trước lúc đi du học thì khác nhau như nào? Khác nhiều đấy, khác nhiều mình suy nghĩ mình khác hơn rất nhiều. Ngày xưa mình không biết là ngày xưa được bao bọc ở nhà quá, nói chung là cũng được bao bọc bố mẹ bao bọc nhiều. Chung là về để ăn uống nấu ăn, nói chung là đi làm thì cũng đi làm cũng tiếp xúc cũng va chạm rồi. Nói chung là mình cũng không ngại vấn đề là ờ, mọi thử thách trong cuộc sống mình cũng không ngại lắm chứ mà chỉ bởi vì là mình thấy sang bên này mình thấy mình dành thời gian cho bản thân được nhiều hơn đấy công nhận luôn thật sự luôn phải công nhận thật nhất là cái đợt covid vừa rồi ấy. còn uh, công nhận mà để mà tự nhiên được vừa rồi mà tôi về Việt Nam nhá mới để ý là tại sao mình có sự so sánh ấy lúc mình mình ở Việt Nam đúng không mình sang đây xong mình không biết tại sao thế xong rồi mình lại về Việt Nam được ờ, hơn tháng ấy xong mình mới có một sự so sánh xong mình mới hiểu tại sao bởi vì ở Việt Nam ấy khi mà mọi người, kiểu, trong cuộc sống nó cứ bận rộn, nó cuốn cuốn nhanh ấy, nó cứ cuốn nhanh quá, nên khi là cảm giác như là mình về nhà mà lại phải có thứ khác phải làm ngay rồi, hoặc là có người bạn là sẵn sàng là rồi đi chơi rồi là phải, ờ, đi luôn rồi, đúng không? Mà mấy cái quán ở ngay dưới đường là ngay đường là là liên tục luôn, là đầy luôn, là mình thử liên tục, đúng không? Còn sang bên này thì là những cái đấy nó lại không nó lại không phổ biến, mấy quán ăn mà đi rất là xa thì mới có quán ăn, đấy. Sang bên này nhiều khi cuộc sống nó lại không nhanh như ở Việt Nam nhiều khi mình lại ngồi ngắm chơi ngắm mây xong mình lại nghĩ đúng không mình nghĩ được chứ ở Việt Nam thì thề tới về Việt Nam không có một ngày nào là nghĩ được luôn đấy, về chỉ có lại đầu là mình nghĩ là ok gặp ai chơi gì ăn gì thôi đấy phải quá ăn gì gì ừ. đấy ngày xưa ở Việt Nam mình cũng thế đấy đi làm đến lúc đi làm cũng cuốn đi làm mắt là thôi là có một thời gian là để cho mà suy nghĩ bản thân tớ cũng để ý rất nhiều bởi vì là mình cũng nói chuyện với cả em gái xong rồi mấy đứa em họ ở nhà nữa mình cũng bảo này bảo kia kể này kể kia làm như này làm như kia đi nhưng mà chỉ được một lúc đấy thôi về sau một thời gian nó lại quay về như mình biết là ở cái môi trường trong cái môi trường ở Việt Nam bị ờ, nó bị cuốn con người theo nhiều khi mình cũng rất là muốn thay đổi ấy, nhưng mà vì là cái môi trường nó cuốn mình theo quá nó, đó là mình bất tập trung quá mình không thể không thể thay đổi được <laughs> đâu kể cả ý chí mạnh đâu nhá ý chí rất là mạnh nhưng mà cái môi trường nó, nó ảnh hưởng tác động mạnh quá nó cũng ham mòn ý chí đấy đúng không? Việt Nam nhiều cám dỗ lắm. <laughs> Cám dỗ, nhiều cám dỗ rất, rất là nhiều cám dỗ luôn, nhiều cám dỗ cực kỳ. Ờ, mà còn Ồ. nhiều thứ, ví dụ như kiểu là Việt Nam là cái gì gần như là mở 24 trên 7 luôn, kể cả là nghỉ Tết thì cũng chỉ nghỉ ừ. có 2 ngày. Bên này, cái đợt đầu tiên từ sang châu chủ nhật là không có một cái gì nó mở luôn. không có một cái gì nó mở luôn ấy, kiểu như là siêu thị đóng nhá, <laughs> rồi bị ốm đi bác sĩ cũng phải chờ đến thứ hai mày mày phải chờ hoặc là cấp cứu đột xuất thì đi vào bệnh viện mà bác sĩ là phải chờ siêu thị cũng đóng rồi nhà hàng trung tâm thương mại đóng hết ôi cái cái cái cái cái cái tháng đầu tiên sang một kiểu cảm giác buồn lắm <laughs> luôn đấy kiểu như là buồn. một ngày kiểu chết ở đây luôn ấy không biết làm gì cả thời gian còn lâu thời gian còn lâu thời gian nó trôi ừ. lâu ừ yeah. Dạ, tớ cũng nghe cái là là mọi người nói là châu âu là cuối tuần là các cái cửa hàng đóng cửa hết đóng cửa bên này cũng đóng cửa nhưng mà thường ngày lễ thôi còn mấy cái mấy cái chỗ mà kiểu là thường kiểu các dịch vụ thì đóng cửa thật còn ờ, đi chợ đi mua đồ ăn thì chẳng lẽ đóng cửa mua đồ ăn không có chỗ nào mua đồ ăn đâu phải mua trước hết từ thứ bảy ui <laughs> thế là không chủ nhật muốn đi mua đồ không có luôn Ồ. nó có nhưng mà kiểu cả một cái thành phố ở tớ ở Berlin nhá thì là là thủ đô thì nó có còn những cái thành phố mà siêu lớn thì nó sẽ có kiểu như là cả thành phố nó có khoảng một đến hai cái siêu thị gì đấy mở cửa <laughs> đấy rồi về đấy mà mua còn không thì xác định luôn <laughs> là không có một cái gì đâu mà kiểu như ở bên này nhá chủ nhật nhá là còn không được hút bụi ở trong nhà tại vì kiểu ồn ảnh hưởng đến nhà hàng xóm ấy không được làm cái gì kiểu như là gây tiếng động đâu tại vì kiểu người ta kêu là chủ nhật là ngày người ta nghỉ ngơi Đấy. kiểu ừ <laughs> quán ăn không, không có quán ăn rác cơ mà ui thế quán ăn không có quán ăn mà ăn luôn không quán thì thỉnh thoảng là may ra thì có quán người Việt nhưng mà ít lắm cái vùng vùng mà tớ ở thì ít lắm tại vì kiểu nó nó nghỉ hết ấy chính ờ, ở thì có khi hàng giống tới, ấy nếu mà bảo ừ. chúng công nhận là bảo nếu mà mình bảo là mình em ở đâu em ở Tôn Toronto nghe có vẻ rất là kiểu cái trung tâm đúng không nhưng mà đấy, em ở tít chỗ kiểu <laughs> biên giới của Toronto ấy chứ không phải là chứ không phải là trung tâm của Toronto ừ. đó là đúng rồi, kiểu ở giáp cái biên giới sang thành phố khác rồi ấy chứ không phải là ừ. ở trung ừ. tâm là dạ. Ừ, tớ tớ cũng ở giáp thành phố khác chứ tôi không không ở trong hẳn trung tâm ấy. Đi vào trung tâm mà đi tàu các thứ cũng phải mất 40 15 một phút gì đấy. mỗi một ờ. tới làm đi công ty thì ở trung tâm đi làm 40 phút nếu mà lái xe thì phải hết tầm hơn tiếng Ừ, tắc đường mà thế cũng đường lâu. chán Ừ. Thế ngoài ngoài cái mà suy nghĩ nhiều hơn thì <laughs> nghĩ đến những cái gì rồi? kiểu như ừ, có thời đầu... gian cho bản thân để nghĩ những gì rồi thì bắt đầu lên kế hoạch cho bản thân là bắt đầu mình cần gì bắt đầu mình cũng kiểu cảm giác như là mấy năm gần đây bắt đầu cảm giác thì bố, bố mẹ bắt đầu thấy ừ, về phát thì cũng thấy nhanh thật giá nhanh thật thấy ừ. rất là bố mẹ thì già nhanh bắt đầu các cụ bắt đầu cũng thấy là cũng không muốn đi làm nữa rồi bố mẹ tớ cảm giác bây giờ không muốn đi làm không có cảm giác máu máu như là ngày xưa mình bây giờ thì muốn quanh quanh ở nhà gọi điện con cháu cũng hỏi em ngày tôi nhà bà mẹ rồi này hay xem uh, uh, con của uh, mình đứa con của hồ hà ấy biết không ừ biết biết mẹ tưởng hay xem hai đứa đấy đấy xong rồi rồi thấy suy nghĩ rồi chung là thì thực ra ảnh hưởng tôi thấy thay đổi nhất là cái đợt mà đợt covid thôi mình sang mình cũng làm việc xong mình ở nhà nhiều ấy đợt covid ở nhà, nhà nhiều xong rồi là bên này nó có bị mùa đông nhiều ấy rồi nó thiếu ánh nắng ấy hiệu nắng nhiều ờ, hay bị hay bị ờ, hay bị trầm cảm bên trầm cảm nhiều cực bên này học sinh bị trầm cảm nhiều thì nó đấy mình cũng bắt đầu mình học về mình nghiên cứu về dinh dưỡng nghiên cứu ừ. dinh dưỡng nghiên cứu về cách ăn uống như nào cho hợp lý à, dùng những cái gì dùng những thực phẩm chức năng gì không nên cao dùng cái nào không nên dùng không phải thực phẩm chức năng nào bán ở ngoài cũng là tốt đâu mình cũng phải biết là cái nào mình mua đọc cái nào mua hết chung là tức như đấy chủ bây giờ mình để ý sức khỏe nhiều hơn so với ngày xưa thì cũng không để ý luôn nhưng mà bây giờ công nhận là cho là hàng đầu vậy tôi nghĩ là bây giờ tôi nghĩ tới nâng cao vấn đề sức khỏe à, tính ăn uống với là sức khỏe đầu hơn là là công việc công việc thì cũng ok công việc cũng cũng may là cũng ngày xưa thì cũng đi làm cũng gặp sếp mình thì kiểu là mình cũng đi hòa với quý mình kiểu gì cũng làm được nhưng mà nhiều khi ờ, nhiều khi do cái bất đồng ngôn ngữ ấy, nhưng nhiều khi có những cái thứ mình không thể gọi là mình nói ra để mình bảo vệ bản thân được bởi vì là nhiều kỹ nó không đủ vốn từ những trong hoàn cảnh đấy mình không thể giải thích được nó lại không giống như văn hóa Việt Nam nên là nhiều khi cũng hơi bị ờ, gọi uh, lóc lột tí bị lóc lột bình thường người ta năm giờ về đúng không mình thì là cố gắng làm thêm sáu bảy giờ mình làm cũng nghĩ kiểu nghĩ mình đứa kia đó mà chứ đổi bây giờ mình không làm mình không biết không biết làm cái gì thôi cố lên thì bây giờ cũng bao phục hơi nhiều xong rồi sang được công ty mới thì sếp cũng ok nhưng mà mọi thứ nó tốt hơn tốt hơn tốt, tốt hơn so với ngày xưa sếp cũng đồng lý mình cũng tự do được thời gian nữa mình làm ở nhà mà ngày xưa thì không làm ở nhà nên là làm ở nhà cũng phải học trong trong thời gian ở nhà nhưng mà tầm hai tháng đến công một lần ừ hai tháng đến một lần thì nhàn quá thì là ở nhà chủ yếu thời gian mình dành nấu ăn nấu ăn được nhiều hơn ấy còn mà đến đi tới thề mà tớ mà đã đi làm thì tớ cứ bị chăm chăm mà làm bị bị tập trung vào công việc muốn xử lý cho xong ấy nên là khi mình uh, bỏ về ăn uống ăn uống đi tinh ừ. nên là mình thích làm ở nhà hơn vì là còn ăn còn nấu vợ nấu phát là ăn luôn đúng không ăn nóng luôn ừ. thì là ừ. ok thì là thích bây giờ thì nấu ống ờ, nấu ăn thôi ở nhà chỉ nấu ăn là cả làm đi chơi nhiều bên này chơi mùa hè tranh thủ đi chơi không mà ờ ôi rồi tôi thấy story là chơi các thể loại đấy à, <laughs> nhiều chơi lắm cái này nhiều nhiều chơi nhiều thứ chơi thật mà bây giờ mà trải nghiệm đi thì mới quay quay lại ờ. thấy ờ, sắp <laughs> đồ ba nơi à, <laughs> ôi tôi thấy là kiểu làm rất nhiều thứ để chăm sóc sức khỏe mặt vật lý nhá thế linh ừ. làm gì để chăm sóc sức khỏe tinh thần chăm sóc sức khỏe tinh thần đó thường ngày xưa ngày xưa cái hôm mà covid sau đợt covid nữa thì cũng tự nhiên cái người cảm thấy tự nhân thấy người cảm thấy nó khó chịu ấy nó rất là kiểu cũng là cũng hơi suy nghĩ cũng bị tiêu cực xong rồi thực ra mình cũng cố mình cũng biết được là nhiều khi là nhiều khi không, không phải tự nhiên mà thế mà nhiều khi nó cũng là do những cái thứ mà rất nhỏ ngày xưa việc vấn đề công việc chẳng hạn nó chỉ có một cái vấn đề bé bé đơn giản thôi nhưng mình nghĩ là những nói là mình rất khó chịu nguyên cả ngày luôn đúng không? thì trước qua thằng ngày xưa thì tớ đầu tiên là chắc là bây giờ đầu tiên tinh thần mà người mà cái cơ thể mà không ok thì đầu chắn không ok rồi người cái cơ thể vật lý của mình bây giờ người mình mà đã không không ok người mà đã không yếu yếu ấy thì là chắc chắn là não mình sẽ yếu luôn mình nghĩ đi tinh luôn nên đầu tiên là chăm sóc người đã cứ phải tập thể dục đã tới khi kiểu không thiếu như tầm ở nhà hết cứ vận động cơ thể đầu tiên đã hai là như khi là ăn uống ăn uống dinh dưỡng mà không ok thì là chắc chắn là là người yếu luôn mà suy người yếu thì lại lại suy nghĩ linh tinh lại là không ok luôn giống như là về tác động về cơ thể và thứ hai là dinh dưỡng còn về mặt tinh thần mà để mà nhiều nhất là hầu như là ngày xưa hay đọc sách nhiều lắm hay là nghe nghe podcast nhiều cũng biết nhật ký cũng biết nhật ký biết là viết mà không phải viết bằng tay mà viết bằng trên iPad ừ. đọc lại nó hay quay một thời gian cũng bị thế xong bắt đầu là hầu như là vì hầu như mùa đông thế nhiều thôi vì mùa đông thứ nhất là không đi chơi được tuyết nhiều quá thì cũng đi chơi nhưng mà không phải đi chiêu như mùa hè được không phải lúc nào cũng thời tiết cũng đẹp đi chơi được ra ngoài được tuyết đầy đường mà chơi gì nữa chỉ có mỗi đi trượt tuyết thôi không đi đâu được à, thiếu ánh nắng thiếu vitamin D3 là nguyên nhân đầu tiên là trầm cảm Việt Nam thấy không ít người bị trầm cảm không? Nó không bao giờ bị trầm cảm vì là nắng quá nhiều và gì đó ít lắm bên này thường thì em bị trầm cảm nhiều nhất là mùa đông và thứ hai những bạn nào mà ở basement ấy bên đấy biết có basement không mọi người ở basement không? có có có Đấy, những bạn mà, ở basement, ừ. basement thiếu ánh sáng là cũng <laughs> bị cảm giác cũng bị uh, cái cái cái uh, cái tác nhận tác động lên chợ lên ờ, lên cái cơ thể cũng ảnh hưởng lớn đấy hầu như là trầm cảm nhiều đấy nhưng mà tôi thấy chủ yếu mọi người để ý nhất là nên chăm sóc sức khỏe và cách ờ, tập thể dục như nào ăn uống dinh dưỡng Thì cái ừ, tớ tớ tò mò một tí cái ừ. lúc mà kiểu như là mình suy nghĩ tiêu cực ấy ừ. thì cậu có nhận ra nó là tiêu cực không và nếu mà nhận ra thì cậu tự nói gì với bản thân mình ngày xưa ấy cái hồi mà nếu mà bảo thực ra mà bảo nếu mà bảo tớ mà suy nghĩ tiêu cực thì nó cũng tôi nghĩ là sẽ là một phần nhỏ cảm giác mà cảm giác mình cái khó chịu ông người ấy giác mình thấy nó nó cứ buồn buồn trong cái cảm giác mà hơi bất lực ấy không biết làm gì ấy. đấy chứ còn mà bảo để suy nghĩ tiêu cực thì cũng có đấy nói chung là nó sẽ cái phần mà thường là tôi thấy hướng tới bạn bè nhiều hơn đấy. tự nhiên nó kiểu đang đang ngồi bình thường tự nhiên lại ngồi nghĩ lại thôi thanh niên này trước nói gì với mình cảm giác mình nghe là cứ thấy có vấn đề gì ấy thì tôi nghĩ mà chắc là không không không không không, không được như này nữa đứng dậy vận động mà đứng dậy vận động đấy đi loanh quanh trong nhà tập thể dục thể dục đấy đứng dậy đứng dậy luôn đấy nếu mà cảm thấy mệt người thì có chịu phải đứng dậy đứng dậy luôn đi ờ, loanh quanh không ờ, phải vận động có thể thay ngồi thiền sáng sáng hay ngồi thiền sáng ngồi thiền thấy để chịu cảm giác cảm giác thấy một ngày nó nó em ờ, bình yên hơn thì <laughs> chuẩn bị chuẩn, chuẩn bị tinh thần tinh thần cho cả ngày thiền thiền được bao lâu buổi sáng ờ, bình thường 15 20 phút thôi 15 phút là nhiều ừ. mà mình cảm ừ. giác ừ. ngồi thiền lâu lắm ấy ngồi thiền rất là lâu ờ. ngồi một phút thôi mà cảm giác nó lâu lắm man ngồi 15 phút là nó nhiều Ừ. ừ. trong <laughs> tớ cũng đang tập nhưng mà kiểu như tớ cố gắng kiểu tập trung vào những cái gì mình đang làm mình đang nghĩ ấy kiểu ừ, như tại vì thiền không nhất thiết là phải ngồi im một chỗ ấy mình có Đúng thể rồi, gọi là đặt tâm trí của mình vào những cái thứ mình làm chỉ đơn giản như kiểu là mở cửa hay là bật máy tính hay là rửa bát các thứ nó cũng có nó nó có là kiểu tôi quên mất cái từ đấy rồi nhưng mà thiền công việc hay là cái gì ấy hay là bài ca lao động gì ấy tại vì ở trên chùa thầy hay nói thế ồ thầy nhớ nhớ có một cái đấy chứ không phải là hát hò mới là bài ca lao động chính xác thiền không phải là ngồi một chỗ đâu mà cũng là một chỉ là một một kiểu của thiền thôi ừ. mình có thể mình tập trung vào việc mình làm mình làm cái thứ mình làm một cái một lúc ừ. học được sang đây học được cái đấy là lớn nhất đấy xếp cũ rồi mày chỉ làm một cái một lúc thôi thì mày mới ok được ừ. Thì tớ rất thích làm kiểu multitask nhé ừ. mà multitask là, là rất là nguy hiểm mình xong mình phát hiện là rất nguy hiểm vì nó bị toàn phân tâm ấy nó không tập trung không có việc chỉ xong cứ mười giờ giờ giờ nên ừ. chỉ làm một lúc thôi ngoài là học được cái là làm một việc và tập trung nó thì còn học được thì Canada còn dạy cho Linh những cái gì nữa? Nhất là xung quanh vấn đề học hành, bạn bè, học hành thì cũng không có thấy gì nổi bật lắm thì làm học thì vẫn là ok rồi nghiệp vẫn non honor không có gì cả học bạn bè thì cũng chơi chơi nhiều chơi cũng đủ đủ người luôn mà thấy mỗi chỉ nhớ lâu nhất là cái đợt năm vừa rồi thôi là cái đợt mà đấy mọi người ở nhà hết là đấy mình bắt đầu mình thấy mọi thứ là thấy nó khác khác thấy nó <laughs> thì nó đã đảo lộn hết nó cũng đảo lộn độ theo hướng nhiều khi là lúc đầu nó cũng hơi tiêu cực một chút nhưng mà sau nó cũng thấy mình cũng dần quen là mình thấy tích cực thấy cũng ok hơn là mình thấy mình định thấy thích hơn thích hơn cái kiểu ngày xưa mọi người có thể mọi người thích đi làm một công ty nhưng mà nhiều khi mình lại thích ở nhà hơn chẳng hạn ở nhà thì chăm sóc bản thân nhiều hơn ngồi thiền đọc sách là chủ yếu ạ viết nhật ký có luôn từ đàn cũng có chơi ra ngoài nữa gỡ nhưng mà ở cái đợt mà covid là hết phát xong là phải đi gặp mọi người gặp gỡ nhiều ngày xưa bởi vì là mấy năm trời ấy, mình loanh quanh một trong một cái vòng liệu bạn là người Việt Nam ấy mình chỉ nhớ là còn là người Việt Nam bạn nước ngoài cũng có ừ. nhưng mà ồ mà ừ, giờ nhớ là có khi là học được cái nữa là nhiều khi là cái cái văn hóa với này ừ. là ừ. đi làm rất là ok gặp nói chuyện với nhau nhưng mà đến lúc mà sau giờ làm bắt là thôi không biết đâu ai là à, ông nào luôn. không biết ai ai <laughs> không biết ai với ai luôn nhưng nhiều khi được kiểu mình mình vẫn trả lời tin nhắn nghĩa là người ta vẫn trả lời tin nhắn nhưng mà xong mình thấy sau đến giờ làm mà mình ừ, không biết cuộc sống của anh nào chỉ biết là lúc đi làm rồi ok hỏi chuyện công việc xong rồi không biết không biết ai với ai luôn không biết có những người mà tớ ở đi làm nhá làm gần 2 năm rồi mà tớ chưa gặp mặt nó bao giờ chung cùng nhưng mà tớ chưa gặp mặt họp không mở webcam luôn họp không mở webcam luôn không biết mặt là đồng nghiệp mình là à, chỉ nghe nghe giọng rồi ờ. Đấy, làm gần 2 năm rồi chỉ <laughs> chỉ nghe giọng rồi có những người ngày xưa ở công ty cũ hoặc công ty mới cũng có công ty cũ thì thân hơn công ty cũ thì hơi thường gặp nhiều châu á hơn cũng mọi người chơi thân nhau nhiều hơn công ty mới này thì là cũng thân với châu thân với mấy bác châu á hơn châu á thường châu á dễ dễ dễ nói chuyện nhau nhắn tin thì cũng dễ cùng cùng văn hóa cùng suy nghĩ đấy cái văn hóa mà mình thấy mình học được ở đây dạy cho mình là xong việc quá là xong luôn không có kiểu như là buôn lê chuột như kiểu việt nam mà tính cảm giác như thế nó lại không thân nhau lắm nói chung mà chỉ có quan hiểu công việc thôi nhưng còn nếu mà ở Việt Nam thì cảm giác là đồng nghiệp thì cũng là bạn bè ấy, chơi với nhau nhiều hơn đấy chơi thân luôn đấy bây giờ mình mình người ở Việt Nam ngày xưa là đúng là chị em chơi thân với nhau mà anh em mấy người ừ. mình xưa thích à, mỗi đấy không thích lắm đâu nói chung là vừa thích vừa không thích nói chung là cũng không bị ảnh hưởng nhiều lắm họ không quan tâm đến đời tư của mình lắm ừ. thêm cái nhiều khi có những cái vấn đề chính bởi bị không thân nhiều khi những cái vấn đề mà nhiều khi rất là dễ đơn giản giải quyết thôi nhưng mà họ hay cứng nhắc ấy. ok mình phải làm quy trình quy trình này quy trình này kia văn hóa làm việc bên này cũng không kém như việt nam nhưng <laughs> cũng nhiều thứ cũng giống giống hết đấy như kiểu là mấy cái vấn đề mà kiểu chính trị này người này người kia nói người kia có hết đấy họ phải nghĩ cách này cách kia để lên chức lên nó chém gió ấm dùng ảo phết đấy có y hệt luôn không khác gì việt nam chẳng qua là bên này nó kiểu cảm giác như là rõ rõ ràng hơn đấy rõ ràng hơn thôi có vấn đề gì họ nói luôn đấy thì nó dễ hơn ừ tôi nghĩ chắc bên châu tôi cũng thấy tôi nghĩ là nếu mình diện mượn cái bảo là chắc các nước ngoài khác tôi nghĩ là ở đâu cũng người này kia đâu không không, không tránh không nó ừ, không phải chọn là mình như nào đỡ tránh được mình ờ nó cũng là kiểu vấn đề chung của cả cả xã hội ấy ừ. rồi thật ra nói về chuyện nói chuyện chính trị là gọi là favorite là kiểu yêu thích của người Đức rồi nếu mà đã là ừ. người Đức thì phải bàn về chính trị phải bàn về những cái thứ rất là to tát đảng xanh đảng đỏ các thể loại đảng ờ, cũng nói ừ. chuyện rất là nhiều nhưng mà tớ thấy là cái mà ở bên Đức này cũng thế có nghĩa là họ rất là rạch ròi về cái chuyện là công việc là công việc mà cuộc sống riêng tư là cuộc sống riêng tư ấy ừ, ta có một cái nó gọi là kiểu work life balance ấy, là ờ, kiểu cân bằng ừ. <laughs> cân, ừ, cân bằng thật ra thì kiểu nó cũng có cái hay là mình sẽ tập trung vào cái của mình thôi mình không phải quan tâm đến những người khác nhưng mà nó cũng có cái là sẽ không thân không vui không được thân. tại vì thực ra tớ nghĩ là mình là người nước ngoài mình ở một cái đất nước mới mình không mình kể cả mình có bạn nhưng mà mình không mình không có nhiều bạn như ở Việt Nam để mà ý ới gọi nhau chuyện này chuyện kia rồi ở bên này nhiều ờ. khi làm trong cùng team mà nó cưới nó còn chả mời mình ấy <laughs> kiểu tớ thấy à, ừ, hầu như là thấy vào những mấy mấy, mấy cái firm to ấy, và mấy công ty nó ừ. to thì hay bị thế lắm. Chứ còn cái công ty mà đầu tiên tớ mới làm mà lúc mà mới ra trường xong ấy thì đấy là công ty cũng cũng to nhưng mà trong mọi người đi gặp gặp nhau hàng ngày thường xuyên ấy lại kiểu là hầu như cả team lại toàn châu Á, ừ. cũng chơi thân chơi thân với ông ấy, chơi thân với ông vui cũng vui phết chưa nắm đến bây giờ luôn nhưng mà sang công ty mới phát cảm thấy là thấy khác nhiều khi nhắn tin còn chả để trả lời cơ oh. bên này bên này có cái có cái kiểu mà nhắn trong nhắn mọi người trả lời rất chậm nhá trả lời rất lâu luôn có khi phải nhắn có khi phải đến mấy ngày sau mới trả lời mấy ngày sau trả lời <laughs> cười đồng nghiệp ngày xưa chứ còn bạn bè thì à, thường là trả lời nhanh còn đồng nghiệp nhắn tin cũng nhiều ông cũng cho số personal nhưng mà nhắn lâu lắm mãi chưa trả lời họ làm gì chưa biết họ làm gì mình khi mình cứ nghĩ là băn khoăn không biết ở nhà họ làm gì mà không đọc tin nhắn <laughs> trong khi mình thì kiểu có một phát là check luôn đúng không <laughs> mình điện thoại thì ngay cái đây đúng không thì mình có gì mình trả lời luôn còn nhiều người mấy ngày sau mới đi trả lời không hiểu ờ. có người nhắn tin xong không biết trả lời luôn <laughs> kiểu... bên đấy ừ, bên ca bên ca thì chỉ lạnh thôi thấy mỗi đợt chán nhất là lại quá lại quá giá mà nó mùa hè nó dài hơn một tí nữa thì là ok bên bên bên ờ, bên ờ, của biết châu nhà bên bên uh, ờ, IK thì thấy có đợt này có mấy chương trình hội, uh, cho du học sinh ngày xưa cũng bây giờ cũng khó hơn một tí cho hỗ trợ du học sinh sang đây dễ hơn đấy vì là hầu như là tiền thấy thống kê là tiền tiền Canada là hầu như học du học sinh đóng nhiều du học sinh đóng ừ. bao tiền du học sinh nhá ví dụ một năm một kỳ đúng không một kỳ đóng 8.000 đô đòn khoảng người người Canada Canadian đấy người bản địa đóng có 2.000 là đóng 4 lần wow 4 lần dã man 2.000 không phải là 2.000 ờ, ấy nhá 2.000 không phải là 2.000 uh, ờ, của họ bỏ tiền ra nhá tức là bên này có có cái mà student loan đấy tức là ừ. cho cho chính phủ cho tiền để đi học mà trường luôn mà chỉ trả không phải trả lại một trăm phần trăm mà trả lại uh, không hết một trăm phần trăm nói chung là cũng không phải trả lại nhiều lắm đâu Ừ. có tiền đi học ở ngoài trường đúng là kinh doanh giáo dục nhưng mà bên này cái là mọi người chung là Việt Nam sang thấy mỗi châu Á chủ yếu Việt Nam sang mọi người chăm hơn rồi chăm hơn thông minh hơn chứ còn uh, như là hơi lười thế bọn khác là thấy hơi lười hơi lười với cả hơi à, hơi mãi chơi chơi hơi nhiều à. ừ. chứ không học Ý là kiểu bọn bản địa ấy hả ừ. Ừ. ừ. nó không, ít ít để ý việc học được nghiên cứu đến cùng lắm tại nó chả phải lo cái gì mà à, không phải một trăm cũng vài đứa đó cũng học cũng nghiên cứu ấy, nhiều phết đấy nhưng mà ngoài hầu như là đấy bởi vì sao bởi vì là lúc mình sang mình học mình chăm chỉ đấy là thấy <laughs> mình đứa đến khỏi bài mình còn hầu như là bản địa hết đấy nó ừ. trắng hầu như là trắng ừ. nhưng mà nó thuộc nhưng mà kể là cả ngày hết ừ. nhưng mà ở bên Canada thì là uh, bây giờ thì ngày xưa mà không sang không biết ấy. ngày xưa tôi sang chỉ nghĩ là trong đầu là sang đây học xong làm 3 năm xong về và lúc mà sang đây thì là thấy bên này cũng có những chương trình mà kiểu cho chính sách chính sách à, định cư đó. cũng thấy nhiều lắm ừ. Nhận, bây giờ sang bên này xong mình cảm thấy mình không cảm giác sang bên này xong mình không thấy năng động như hồi Việt Nam nhé không không thấy năng động như hồi Việt Nam nữa mình cảm thấy mình bị hơi ì đấy hơi bị hơi bị người đi một tí thế à đúng không thấy không tôi về thấy về Việt Nam mọi người kiểu một cuộc điện về Việt Nam vừa rồi thấy mọi người là hầu như là chỉ còn nói chuyện là tiền thế đi làm chỗ này nhảy việc nhảy việc để kiếm được nhiều tiền hơn nhưng mà mình bên này mình không thấy thế ngày xưa mình cũng thế nhưng mà bây giờ mình lại không thể có cái động lực như kiểu là kiếm nhiều tiền như ngày xưa cảm giác bây giờ mình cảm giác như là cuộc sống nó nó êm đềm hơn ngày xưa chậm hơn nó chậm hơn đấy nó chậm hơn đúng là kiểu work life work life balance á căn bản là bên này cho mình nhiều cái khoảng không hơn đấy thì mình bắt ờ, đầu mình lắng lại thời gian lớn rồi thì cũng bớt xù bồ một tí, bây giờ Ừm. tập trung vào những <laughs> chuyện lớn hơn, đúng không? Ờ. <laughs> Mình nhận Về đấy, cái này phát là mình thấy đâu có đăng Facebook hay là đăng không hầu như là bây ừ. giờ off Facebook nhiều lắm, tôi không Facebook luôn, kiểu mail ấy, Instagram chỉ vài người bạn bè nữa biết thôi, chả ai biết. Ừm. Tớ cũng không Sao? đăng nhiều. Ừm, <laughs> rồi, hỏi hỏi một câu gần cuối. Ok. Ờ, nếu như mà bây giờ được nói một điều với cả bản thân mình sau 5 năm đã sinh sống và làm việc tại Canada thì Linh sẽ nói gì? Ừm. Nói bản thân là 5 năm, ừm, ừ, sau năm nước ngoài. Mình cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều đấy. Cảm thấy mình trưởng thành hơn. Cảm sống trách nhiệm hơn sống trách nhiệm hơn và cảm giác mình sống tình cảm hơn nữa mình kiểu mình xa mọi người ấy mình mới biết được cái cảm giác là kiểu xa mọi người như nào mình thấy nói chuyện nhiều hơn không bao giờ là quan tâm lo lắng không mình nhìn để ý ngày xưa ở nhà không bao giờ để ý mọi người thái độ mọi người như nào sau bên này bắt đầu mình mới học cách mình biết cách để ý là xem cái thái độ mọi người xem mọi người cần gì hoặc là có trách nhiệm như nào như đấy gia đình à, bố mẹ ông bà đấy bạn bè thì cũng bắt đầu xuất phát từ bạn bè mình cũng biết cách là chọn bạn nào để ok ừ, để mình chơi chơi là cho phù hợp ấy không phải ngày xưa mình ai cũng chơi chơi giờ mình kiểu mình biết cách là ok những người nào mà nhiều khi mình cảm thấy là nó cái phù hợp với phong cách của mình ấy khi mình chơi nó sẽ thân hơn những người nào mà mình chơi thì vẫn chơi bình thường thôi nhưng còn ai mà cảm thấy không chơi được thì mình cũng không tiếc nuối như ngày xưa ngày xưa mình cũng hay tiếc là kiểu mất bạn ấy cũng nhưng mà bây giờ mình thấy như khi ok nhiều khi không phù hợp thì là là thôi cũng không có gì cả không gì cả chủ yếu là gia đình ấy gia đình thì là gia đình thì chỉ có một thôi đúng không nhưng mà <laughs> khi cũng phải lo lắng ờ, chăm lo gia đình nhiều hơn hết chưa <laughs> <laughs> hết chưa còn muốn nói điều gì nữa nói điều gì với bản thân đâu, có lời này nhắn nhủ bản thân không tớ lại ít ít khi lại kiểu như là hay ngồi nhìn lại chứ ngoài phải thì thỉnh thoảng có chị thì mới nhìn lại hoặc để mình hướng về tớ lại hướng về kiểu như là ừ. hầu như là ngày từ trước người bé đến giờ ấy, mình lại hay hướng về cái hướng về người khác hướng ra ngoài hướng về người khác người khác nhiều hơn đấy ừ. mình sẽ nhắn nhủ với cả người khác thì ok nhưng mà nhắn nhủ với bản thân mình thì hầu như là không phải không không không không thể với cảm giác của người khác thì là ok mình sẽ, không sẽ sao đưa lời khuyên ừ. cho người ừ. khác nhiều hơn là ừ. đưa lời cho mình thế thế bây giờ khuyên các em mà chuẩn bị đi du học Canada đi thì sẽ khuyên là các em nên biết gì trước khi mà đi du học nhưng mà công nhận um, tớ cũng để ý là mỗi thời mỗi khác nhé mỗi thời tớ đi cho hay hơi khác chẳng hạn với thời bây giờ mình để ý các cái hồi mà học du sinh mới sang ấy Ừ, chủ yếu thì cũng mọi người cũng có điều kiện dần đấy là mọi người có điều kiện dần mọi người cũng không bị nhiều những cái khó khăn như kiểu ngày xưa so với kiểu của tớ chẳng hạn nhưng mà nếu mà cũng có những trường hợp là cũng tùy trường hợp nhé có những trường hợp mà cũng gia đình cũng không có điều kiện đi chẳng hạn như như nhà mình đi thì mà mà sang đây mà phải tự tự làm hết tự mọi thứ ấy, thì nghĩ cái lời khuyên khi là hợp lý nhất là mọi người nên là biết lượng sức mình ấy lượng sức mình tới đâu tính xem trước xem là mình có đủ sức để mình mình làm cái đấy không ừ. hoặc là nhiều khi làm bởi vì là nhiều khi có những thứ mà mình tính nhưng mà nó lại lại không theo ý chẳng hạn tức là kiểu của tớ nha tớ lại thấy cảm giác mình lại may mắn nhiều hơn ví dụ cái việc mà chạy uber chẳng hạn không phải một mình tự không phải tớ tự nhiên tớ biết có nghĩa là tớ nhìn thấy bạn chạy rồi mà tớ thấy ok thì tớ lại thấy ok tức là tớ lại biết cái người bạn đấy họ chạy thì là họ lại giới thiệu cho mình thì mình cũng mới chạy chứ tôi đâu có biết đâu có nghĩa là mình cảm giác mình thấy may mắn đó. còn uh, thường là mà tôi thấy cái mà áp dụng vào tới nhiều, nhiều nhất có nghĩa là mình rất khi mà mình muốn cái gì ấy, thì là tự nhiên cái câu trả lời nó đến với mình thôi đến đến một cách kiểu rất là khó hiểu ấy. nhưng khi mình cứ chăm chăm mình nghĩ cái gì thì là chăm chăm tìm cách ấy, thì là thì là câu trả lời tự đến ấy rất là rất là rất là ờ, cũng hơi hơi hơi hơi kiểu thực kỳ mà cảm giác là khi mình tập trung mình nghĩ cái gì mà kỹ cách giải quyết thế nào mình cũng cái, cái, cái câu trả lời nó nào cũng được đến nào cũng đến thấy đấy không thấy đấy không ồ tại vì thật ra tôi nghĩ là ví dụ như tại vì tôi cũng quen linh được một thời gian rồi tôi tôi thấy ừ. là cái quan trọng là cậu muốn làm ấy thì người ta nói ừ. là khi mà muốn làm thì mình sẽ tìm ra cách tìm ra cách Chính và xác. cậu sẽ tập trung vào cái chuyện là cậu muốn làm được cái việc đấy, cậu muốn đạt được cái điều đấy. Thành ra là cậu dồn gọi là mọi năng lượng để có thể Ờ, đạt được nó. tìm câu trả lời. Ờ, chứ nó sẽ không phải là cái kiểu là ừ, thôi khó quá bỏ qua xong kiểu như kiểu bà kiểu như là bàn lùi ấy Ừ, hay là ừ, chưa làm mà đã kiểu sợ ấy. Còn ví Ừ, dụ ừ, như ừ. ừ lúc nãy là Linh cũng bảo là thật ra không có một cái cái lúc nào mà Linh nghĩ là khó quá bỏ đi, tại vì là khó khăn nó đến thì thì mình vẫn có thể vượt qua nó Thế thật ừ. ra tôi nghĩ đấy nó là một một cái phần một cái phần tính cách của Linh từ trước đến nay rồi, kể cả những cái chuyện ừ. là ừ, quay lại cái chủ đề là từ hồi về Việt Nam là học đại học là không phải học cái ngành hiện tại đúng không? <laughs> Xong là học xong một cái bằng đại học rồi, xong lại học lại đại học lần nữa theo một cái bằng khác đúng không? Rồi mới đi du học. Đó thì tôi cũng thấy là kiểu rất là rất là quyết tâm mà kiểu không ngại khó ngại khổ ấy ừ, cũng có thể là mình cảm giác mình không ngại khổ lắm mẹ tớ cảm giác tớ không ngại khổ lắm cái ừ. kiểu gì chẳng tức là kiểu gì mình sống được chung là cũng <laughs> không sợ không sợ khổ chỉ sợ những người xung quanh mình khổ ấy tớ không nhận thấy tớ không sợ khổ mà chỉ sợ những người xung quanh mình khổ những người xung quanh là ai gia đình ấy đầu tiên là gia đình ấy có nghĩa là mình tớ cái cảm giác mà tớ vui nhất khi mà tớ thấy mọi người vui ấy chứ không phải là là một mình tớ vui nhá tớ nghĩ là trong một cái nhóm bạn mà tớ thấy tớ vui nhất khi mà mọi người đều vui tức là mình cảm giác như là mình mang lại niềm vui hoặc mình có đóng góp gì ý nghĩa gì cho cái những người xung quanh ấy tức là giúp họ đi lên ấy, thì mình cảm giác cái cảm giác fulfill mình rất là, đấy là mình giúp được người khác ở cái thứ nhất thế còn mà điều mà một mình thành công cho mọi người xung quanh mình ờ, ấy thằng nhà nhà thì không thích lắm nên mình có thể chịu khổ được nhưng mà mình không muốn những người xung quanh mình kiểu như là chịu khổ như mình thường là trong tính cách đã lúc đầu họ thế đi làm cũng thế đi làm thường là mình hay nhận những cái gì mà cảm giác mình ấy nghĩ cho người ta là mình ok chắc người ta không làm được nên mình làm hộ luôn gánh tim hả ờ, kiểu hai gánh tim đấy ngày xưa đấy thì bên này thực ra cũng thế làm đi đâu thì là ờ, cũng không hiểu sao mình hay rơi vào những cái trường hợp mà hay bị hay bị vào làm những cái gánh trách nhiệm cho cho cho cho người khác nhé ví dụ như kiểu là trong một nhóm chơi chẳng hạn mình bao giờ là cái người mà kiểu như là đầu trò là làm gì làm gì đi đâu đi đâu mọi người hay tìm đến mình để hỏi ý kiến chẳng hạn đấy hay thế Nên là mình lúc nào cũng rơi vào trường hợp đúng không <laughs> rơi vào trường hợp mà nhiều khi mình cũng không chủ đích là mình muốn đấy đâu nhưng mà hay bị rơi vào trường hợp hay bị kiểu như là làm đứng đứng đầu ấy hay bị rơi vào Cậu trường hợp cũng thích mà phải không tớ không chủ có nghĩa là mình không chủ đích là mình muốn như thế, nghĩa là mình chỉ cảm giác mình muốn lo cho mọi người ấy, muốn lo để cho không bị, ờ, bị bị thiếu, bị bị bị bị, ờ, thiệt ấy, cảm giác thế. Chứ không mình không muốn là tự nhiên đứng lên, ok ờ, tôi là trưởng nhóm hay gì, không muốn không bao giờ tớ không bao giờ nhận, tôi không muốn nhận luôn ấy, ai mà bảo tớ không muốn nhận luôn. Mình chỉ, kiểu, mình thích, kiểu, ok kê, đứng đứng đằng sau từ đưa lời khuyên chẳng hạn. mà nếu mà bị trường hợp mà bị bị vào trong cái nhóm mà mình phải làm đứng làm trưởng nhóm ấy, thì mình cố gắng làm nào để cho mọi người xung quanh không bị thiệt tớ lại không cái kiểu như là nên tại sao mình khi bảo là nhiều khi mọi người bảo sao mày không lên làm manager không lên làm team lead ấy, nhưng mà cái kiểu cảm giác lên manager team lead mà xong mọi người cái cảm giác hơi xa lánh mình ấy bởi vì là mình đi làm nhiều mình thấy mọi người khi mà đứng ở vị trí manager nhiều khi là lại phải có cái có cái uy của nó nếu mà không có cái uy thì lại mọi người lại không sợ và khi mọi người không sợ thì cái sức lượng làm việc thì nó lại không được kiểu như là push liên tục ấy. khi mà mình push người ta mà mình không có cái uy nên người ta cũng hơi chạy lì nhiều khi mình cảm giác mình không muốn như thế ừ. mình, gì mình thấy tốt cho mọi người thì mình làm ừ. nghe rất người đàn ông của gia đình <laughs> rồi yeah, yeah. xin, xin cảm ơn <laughs> người đàn ông muốn lo lắng cho cả thế giới <laughs> đã đã nhận lời mời nói chuyện với tớ mặc dù không biết là sẽ hỏi cái gì mà cũng đã chia sẻ rất là thành thật và thẳng thắn. Rất là cảm ơn Linh đã dành thời gian để nói chuyện ngày hôm nay. cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe phần trò chuyện của Hằng và Linh. Hy vọng là mọi người có thêm một cái góc nhìn mới về Canada và về cuộc sống du học. Cảm ơn Linh một lần nữa đã dành thời gian với Hằng. Cảm ơn Hằng, cảm ơn mọi người. Các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.